và đây là bộ mic K9 này để chúng ta có thể gì chúng ta ghi âm video hoặc là chúng ta livestream ở trên uh, điện thoại thì tôi đây là tôi đang sử dụng cái cổng cho cái điện thoại iPhone các bạn nhé thì ờ, để sử dụng như sau này là trên chị mình là ờ, nhớ lấy cái cổng này nhé các bạn cắm vào phần gì phần sạc pin ở trên cái điện thoại các bạn nhé đây là phần chỗ sạc pin nữa còn iPhone cắm chắc các bạn nhé cắm chắc vào và đây là cái mic K9 để chúng ta cái áo này thì ở phía sau các bạn lật ngược lại ra này các bạn bấm nút bấm này bấm vào giữ các bạn nhé bấm giữ này rồi các bạn xem bên trên này đó thì nó nháy đèn màu xanh rồi nó đánh nháy nhấp nháy này nháy đèn màu xanh thì chứng tỏ rồi các bạn là chứng tỏ cái mic này nó chưa ăn nhé thì chúng ta có thể kiểm tra lại chúng ta quay sang đây này chúng ta kiểm tra lại xem là cái phần chân máy chúng ta đã cắm chuẩn chưa này mình bảo mở điện thoại đây này đấy mình ờ, cắm lại cho chắc chắn các bạn nhé thì khi nào cái mình rút ra này mình cắm lại này mình cắm lại cho chắc bạn này đó. rồi mình cắm lại chắc là mình kiểm tra mình kiểm tra này đây thì mình kiểm tra lại là cái tín hiệu là màu xanh nó không nhấp nháy là được các bạn nhé như vậy là tín hiệu đã gì đã ok rồi thì bây giờ mình tôi sẽ test mic này tôi sẽ mở phần ghi âm cho bạn xem này mình ghi âm rồi nhé mở ra này rồi mình bấm uh, ghi âm vào này rồi tôi gõ các bạn xem này đó alo alo test test là được các bạn nhé và mình dừng lại này rồi, bạn nghe lại này đấy tôi gõ tiếng nó phẩm phập được bạn nhé nhưng mà cái mic nó nó mát này bạn này nó hiện màu xanh này bạn nhé